Chúng ta có thể thấy nhà đã được xây cao hơn so với đường khá đáng kể phòng trường hợp mà ngõ có cải tạo lại. Mặt trước nhà đã bao gồm cửa cuốn điện, thêm cửa kính cường lực hai cánh, chắc chắn. Nhà hướng Đông Nam, pháp lý sổ đỏ chính chủ. Hiện tại, nhà đang có người sử dụng nên hơi nhiều đồ một chút. Bên trong là không gian bếp với tủ bếp gỗ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. cầu thang nhựa, mặt đá cao cấp. Tầng một còn được bố trí thêm một nhà vệ sinh, thuận tiện cho việc sinh hoạt đông người. Cùng đi theo mình lên tầng 2 căn nhà nhé. Tầng 2 cấu trúc bao gồm hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh phòng ngủ vừa vặn, xinh xắn, có thể thấy chủ nhà đã kê cơ số đồ nội thất mà không gian vẫn vừa mắt. Nhà vệ sinh đã đầy đủ để sinh hoạt, chất liệu hoàn toàn của hãng Inex. Lên tầng 4 với thiết kế phòng thờ, sân phơi. Căn nhà nằm ở khu đằng Hà, tiện ích khu vực rất thuận tiện, cách sân bay Cát Bi chưa đến 1 km,